À, xin chào quý vị các bạn. À, cái việc mà Fed tăng lãi suất à, trong cái à, hôm nay thì nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới? À, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong phiên hôm nay có rất nhiều bạn có hỏi Dũng rằng là việc mà tác phép mà tăng lãi suất mà thị trường chứng khoán của chúng ta tăng mạnh thì đây có phải là thông tin tích cực khi mà mọi cái thông tin, mọi những yếu tố tác động thị trường đã phản ánh hết vào thị trường chứng khoán hay chưa? vậy để làm rõ cái điều này thì chúng ta sẽ quay trở lại và phân tích vào vào cái buổi hôm nay à, bình thường chúng ta quan sát là nếu bình thường á bình thường trong một xu hướng mà đi lên thì các thông tin dù có tiêu cực đến mấy các thông tin tiêu cực đến mấy thường tôi sẽ bỏ qua và thị trường có thể tiếp tục quay đầu đi lên ngược lại trong một thông tin mà tiêu cực trong một xu đi xuống thì cái việc mà nó sẽ có những tác động rất là lớn với thị trường chứng khoán đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến cái thị trường tương lai của chúng ta vậy câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện ở đây đó là gì ạ việc phép tăng lãi suất nguyên nhân phép tăng lãi suất đây là chúng ta gọi đây là phép tăng lãi suất mạnh nhất trong khoảng 30 năm trở lại đây từ 30 năm rồi và chúng ta biết rằng là tăng ở đây bình thường là cái chỉ số tăng là 0,5 và hiện tại thì việc lạm phát của Mỹ nó tăng cao hơn rất nhiều nên phép đành phải tăng thêm một con số cao hơn đó là 0,75%. Nếu chúng ta nhìn về cái xu hướng của lãi suất trước đây thì uh, trong một khoảng thời gian rất là dài từ năm 2018 92 thì gần như là phép tiếp tục giảm lãi suất trong nhiều năm và hiện tại thì chúng ta thấy là sau khi giảm lãi suất trong nhiều năm từ năm 2007, 2007, 2012 và duy trì mức rất là dài 2017 thì có một đợt tăng lãi suất nhưng tuy nhiên thì lãi suất lại quay trở lại và hiện tại thì chúng ta thấy điều gì đang ra tức là hiện tại chúng ta thấy lãi suất bắt đầu tăng thậm chí là vượt đỉnh năm 2017 và đang có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tới bởi vì chúng ta biết rằng là cái lạm phát của Mỹ đang tăng mạnh nhất trong rất nhiều năm trở lại đây tức là gần như là từ trước đến nay nó chưa bao giờ có cái lạm phát tăng khủng khiếp như vậy vì lạm phát nó tăng khủng khiếp như vậy nên chúng ta biết rằng là một là sẽ dân Mỹ bắt đầu chúng ta thấy là bị ảnh hưởng rất lớn khi lạm phát gia tăng bởi vì chúng ta biết là người Mỹ thì thường là chúng ta thấy là họ cứ in tiền ra để cho tất cả các nước khác bởi vì họ phụ thuộc vào vào cái đồng đô la Mỹ rất là nhiều nên việc mà họ Mỹ lại tiếp tục bơm tiền ra đặc biệt là Mỹ bơm tiền ra để ủng hộ tức là ủng hộ U, Ukraine đó là à, 34 tỷ của USD à, cung cấp cho Ukraine để đối phó với Nga cũng là một cái động thái in tiền rất lớn và chúng ta biết năm 2020 21 Mỹ cũng đã bơm tiền ra một lượng tiền rất lớn và thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng là phần như nền kinh tế Mỹ không không tăng trưởng à, người dân ở nhà do Covid và hiện tại lượng tiền đấy vẫn có tiếp tục còn rất là nhiều trong gì ở trong nền kinh tế mà không gì không hút tiền vào mà tiếp tục bơm tiền ra thì đây chính là lý do lạm phát tiếp tục gia tăng năm 2022 thậm chí là 2023 vậy giá dầu khí đang ở mức cao và tiếp tục bơm tiền ra nó ảnh hưởng ngay đến gì ạ thị trường chứng khoán Mỹ và chúng ta có hiểu rằng là thị trường chứng khoán Mỹ đang gì ạ có thể đang bước vào một xuống giảm đang downtrend à, ờ, ở đây chúng ta thấy là cái việc mà các thông tin đưa ra trước cái phép bơm tiền ra nó là thông tin tiêu cực tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ các thông tin diễn ra bởi nó phản ánh hết trên thị trường và có thể nó sẽ tạo ra cái một ờ, đợt hồi phục ngắn khi mà phép đưa ra cái tăng lãi suất tuy nhiên cái đợt hồi phục này Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta cách để chúng ta các nhà đầu tư tổ chức họ làm như thế nào à, bây giờ chúng ta cần phải nhìn xem là tại sao những đợt này lại tiếp tục hồi phục và các nhà đầu tư tổ chức họ lại đưa ra những kịch bản như thế nào để nhà nhà đầu tư cá nhân chúng ta mới hiểu được à, hôm trước chúng ta đã có hiểu đơn giản một cái câu chuyện đó là gì ạ à, Dũng lấy ví dụ thôi không ờ, đưa ra một cổ phiếu nào cả à, mà đây là cái chỉ số vn index thế thì khi mà bình thường là các nhà đầu tư tổ chức đặc biệt là các chủ doanh nghiệp chúng ta gọi là các đội lái nói đơn giản là là họ đã gì ạ họ bán tất cả cổ phiếu ở trên cái vùng này họ bán tất cả cổ phiếu ở trên cái vùng đỉnh này và thu lại được một lượng tiền rất là lớn chẳng hạn nếu họ thu được một tỷ USD ví dụ đấy ạ các bạn nhá tại vì hơn tỷ USD tại vì thị trường Việt Nam thì bây giờ quy mô rất là lớn nhưng giả sử chúng ta thấy là họ thu được một tỷ USD ở đây sau khi họ thu được một tỷ USD ở đây thì những cái đợt này họ bán ra rất mạnh và để cho cổ phiếu đi xuống chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ khi họ bán hết ra cái cổ phiếu ở đợt này thì họ có mong muốn là để thu gom lại cổ phiếu bởi vì nếu không thu gom được thì có thể bị thâu tóm hoặc là có thể bị yếu tố khác nào tác động lên cái cổ phiếu họ quan tâm nên việc đầu tiên là gì ạ ở trên vùng này các nhà đầu tư cá nhân chúng ta đang nắm giữ rất nhiều nên bằng cách nào đó họ sẽ gì ạ bán ra họ sẽ bán ra để làm sao cho các cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh nhất có thể sau khi cổ phiếu giảm mạnh nhất có thể thì với cái số tiền mà họ đang có 1 tỷ USD ở đây họ bắt đầu quay trở lại họ có thể mua khoảng độ 200.000 USD giả sử họ bỏ ra 200.000 200 triệu USD để họ mua cổ phiếu ở giai này để kéo lên và sau đó kéo lên họ có một lượng tiền cổ phiếu lớn rồi họ lại tiếp tục đạp xuống và khi họ đạp xuống họ vẫn có gì ạ họ có thể vẫn ờ, có một cái lượng tiền ở 200 triệu USD ở đấy họ lại tiếp tục mua vào và sau đó thì họ lại tiếp tục kéo lên để để họ đạp xuống và quá trình này liên tục liên tục để đến khi các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ cuối cùng hết sạch tiền thì lúc đó họ bắt đầu tham gia mua vào hello bao nhiêu bạn đã hiểu điều này trong cái gì ạ chiến lược trong VSA nếu các bạn hiểu cái chiến lược này có thể comment số 1 đúng không ạ trong VSA thì chúng ta hiểu đơn giản là quá trình mà kéo lên rũ bỏ bằng số tiền họ đã lãi ở trước đó để thu gom được nhiều hơn cổ phiếu ở giai đoạn đi xuống nên mỗi một lần quá trình kéo lên họ là gì ạ họ dùng số tiền lãi ở trước đó họ kéo lên họ rũ bỏ và tất cả các nhà đầu tư cá nhân chúng ta trở thành những nạn nhân mà không ai biết chúng ta bị mua vào bởi lý do ở ngoài kia có một ai đó nói rằng là thị trường tốt lắm giữ cổ phiếu đi thị trường tốt lắm giữ cổ phiếu đi nhưng khi mà chúng ta càng giữ thì cổ phiếu lại càng đi xuống và dẫn đến chúng ta gì ạ mất sạch toàn bộ số tiền mà chúng ta đưa ra bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta có thể quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay thị trường bắt đầu đi lên nếu các bạn nhìn quan sát ở đây thì chúng ta thấy rằng là theo các bạn dòng tiền có tham gia vào đây không ạ rất nhiều các cổ phiếu đang tăng rất là đẹp ở đây ạ nhiều cổ phiếu đang tăng rất là đẹp và chúng ta cảm giác như là mọi thứ đang trở nên tuyệt vời có một số anh chị em bảo là phim nay là bùng nổ theo đà đúng không ạ vậy bùng nổ theo đà là gì ạ và chúng ta cần phải nắm rõ là bùng nổ lý thuyết bùng nổ theo đà là gì tại sao bùng nổ theo đà phim nay thị trường đang tăng 1,4% vn index tăng 1,4% vn à, à, vn index tăng 1, vn index tăng 1,5% vn 30 tăng 14% vậy với cái khối lượng ở thời điểm hiện tại là 10 giờ 11 giờ là 67 triệu cổ phiếu của VN30 và VNDAX là chúng ta đang quan sát đây là 227 triệu cổ phiếu việc mà chúng ta quan sát thị trường chung ở thời điểm này chúng ta thấy là nếu trong trường hợp thị trường chung mà hồi phục thì khối lượng nó phải ít nhất vượt qua cái khối lượng 600 626 triệu cổ phiếu hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái lượng cổ phiếu đã bán ra rất nhiều là hơn 700 triệu cổ phiếu và việc quan sát ngược lại trên cái biểu đồ thị trường chung ở thời điểm này thời điểm này nó gì ạ mới khớp được chưa đầy 250 triệu cổ phiếu thì chúng ta biết là điều gì diễn ra nào chúng ta sẽ biết điều gì diễn ra bây giờ khối lượng thì gì ạ nó bán thì bán một lượng rất là lớn 6 triệu 6 đến 700 triệu cổ phiếu mà trong khi đó thời điểm này đang khớp chưa đến 250 triệu cổ phiếu và trong trường hợp từ giờ đến cuối phiên có thể khớp được cứ cho là 300 triệu cổ phiếu đi ạ thì liệu buổi chiều chúng ta có khớp được lại số tiền như vậy không nên chúng ta gọi là kéo lên để kiểm tra ờ, kiểm tra cung cầu kéo lên để kiểm tra cung cầu nếu kéo lên mà không có khối lượng kéo lên mà không có khối lượng thì điều gì diễn ra kéo lên tiếp tục kéo lên và chúng ta biết là ở phía trên này nếu chúng ta quan sát về cái biểu đồ giờ ở trên cái biểu đồ này tiếp tục kéo lên tiếp tục kéo lên ở phía trên này mà không tạo ra khối lượng thì điều gì diễn ra một vài trường hợp nó phải kéo lên đến gì ạ à? lấy lên đến phía trên này đây là một cái vùng kháng cự rất là cứng một vài trường hợp các bạn nhé nó có thể kéo lên vùng kháng cự này để lấp cái khoảng trống như này tuy nhiên thì chúng ta cần phải xem theo dõi đây chỉ số vay sinh tiếp tục kéo lên tiếp tục kéo lên ở vùng này có đảm bảo cho việc là kéo lên tạo ra cái thanh khoản tốt hay không nếu mà kéo lên không tạo ra thanh khoản tốt thì chúng ta biết rằng là đây là vùng kháng cự rất là cứng ở trong cái chỉ số phái sinh ạ à. đây là vùng kháng cự rất là cứng và nếu để xuyên thủng qua cái vùng này đây là một trong những thử thách rất lớn với chúng ta vậy trong trường hợp kéo lên như này mà chúng ta mua vào thì không biết là cái điều gì diễn ra với chúng ta đấy là góc độ thứ nhất cái góc độ thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là hôm nay có rất nhiều các cổ phiếu đang trong quá trình tái tích lũy ở điển hình là gì ạ chúng ta có một cái cổ phiếu như ri tại sao ri lại cần một cầu trong cổ phiếu đang tái tích lũy mà chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới vậy thứ nhất là ri đã vượt qua đỉnh 52 tuần ở trong khoảng thời gian trước đó tuy nhiên thì với cái việc mà sau khi rũ bỏ và cổ phiếu ri này đã đang mạnh hơn thị trường thì cổ phiếu này đang được gì ạ? đang được tích lũy trên vùng đỉnh và nếu các bạn hiểu rõ ràng cổ phiếu này trong một khoảng thời gian tới nếu nó hình thành một cái mô hình vai đây là gọi là vai đổ vai ngược thì chúng ta có cơ hội để mua lại trong cái giai đoạn khi cổ phiếu gia tăng đây là cái cái kịch bản mà Dũng có thể chia sẻ các bạn trong cái thời gian tới tuy nhiên thì không phải lúc này chúng ta mua vào và ở đây chúng ta đang cần phải nói đó là dòng tiền dòng tiền đang tập trung vào cổ phiếu nào và chúng ta chỉ quan tâm đến dòng tiền tập trung vào cổ phiếu nào nó đang mạnh hơn thị trường mà thôi còn dòng tiền nó đang thấy chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu đang có dòng tiền rất là thấp chẳng hạn như vừa rồi chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu như là L14 rõ ràng cũng tham gia thị trường nhưng dòng tiền ở đây cũng không ở mức cao chúng ta có thể quay trở lại một vài các cổ phiếu gì ạ dòng bất động sản à, dòng uh, chứng khoán thì cái việc mà dòng tiền ở phía trên này chúng ta có thể nhìn thấy rằng là khối lượng đang bị kẹt ở đây rất là lớn nên dòng tiền để quay trở lại gần như không thể nếu mà bình thường nói về ờ, xác suất thì đến 98% là dòng tiền có thể xuyên thủng qua cái vùng này gần như không thể vậy nếu mà 98% một số lượng thì à, nếu trong trường hợp mà kéo lên dòng tiền không tham gia được thì xác suất được và mất được thì các bạn được bao nhiêu mất chúng ta được bao nhiêu câu hỏi là được thì được bao nhiêu mất chúng ta được bao nhiêu nên cái điều này chúng ta cần lưu ý để chúng ta có thể tránh trường hợp chúng ta mất tiền oan nếu không có kiến thức thì việc mất tiền oan là đương nhiên phải xảy ra mong rằng anh chị em có thể hiểu được cái điều này tại vì trong một video này không thể nói chính xác 100% các cổ phiếu nhưng chúng ta sẽ nhìn về bao trùm để chúng ta thấy là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm rõ được là những cái cổ phiếu mà đang được tái tích lũy hoặc là tiếp tục tích lũy trên cái vùng 32 nếu cái vùng này không tích lũy thì chúng ta cũng sẽ không mua vào các bạn nhá nếu cái vùng này không tích lũy chúng ta sẽ không mua vào bởi vì quá trình cái nền ngắn này chúng ta sẽ rủi ro rất là cao nên tuyệt đối không mua vào khi cổ phiếu không tích lũy chúng ta cũng sẽ có nhiều cổ phiếu phòng thủ NT2 cũng là cổ phiếu phòng thủ nhưng ở đây không phải là cái quá trình tích lũy và trong trường hợp nếu mà nó tiếp tục đi lên không có dấu hiệu tích lũy thì chúng ta cũng không mua vào nên ở đây chúng ta thấy là thời gian để tích lũy cổ phiếu là cực kỳ quan trọng nên phép đưa ra lãi suất thì Dũng dự báo theo góc nhìn của riêng mình đó là lãi suất ở Mỹ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi mà lãi suất của Mỹ tiếp tục gia tăng thời gian tới thì việc gì ạ à? à, chi phí của các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng chi phí gì ạ à? vay tiếp tục gia tăng và đặc biệt là gì ạ à? Fed lại tiếp tục nâng lãi suất và chính việc Fed lại tiếp tục nâng lãi suất là khiến cho nền kinh tế toàn cầu có thể bị ảnh hưởng khi mà khi nền kinh tế toàn cầu có thể bị ảnh hưởng thì nền kinh tế Việt Nam có thể bị ảnh hưởng ở một cái đoạn tức thời vậy câu hỏi đây là câu hỏi quan trọng câu hỏi này cực kỳ quan trọng Mỹ là một nền kinh Mỹ là một gì ạ là chứng khoán của toàn bộ thế giới toàn bộ thế giới nếu họ bị thua lỗ các bạn này nếu họ bị thua lỗ chứng khoán ở Mỹ thì ở Việt Nam họ làm gì nếu họ bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán ở Mỹ thì ở hợp Việt Nam họ làm gì thông thường các quỹ người ta sẽ đầu tư ở nhiều nước khác nhau trong trường hợp nếu chứng khoán Mỹ họ bị thua lỗ thì họ có xu hướng rút tiền ở thị trường chứng khoán Việt Nam các bạn nhé họ có xu hướng rút tiền ra các quỹ ở thị trường chứng khoán Việt Nam nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là sẽ có những cổ phiếu sẽ nhóm ngành sẽ bị ảnh hưởng và các nhà đầu tư tổ chức ở Việt Nam họ hiểu rất rõ về điều này Dũng cũng mong rằng thị trường sẽ có những sóng hồi để chúng ta tận dụng những cái cơ hội để chúng ta có thể có lợi nhuận hoặc là chúng ta có thể gỡ lại toàn bộ số tiền của chúng ta mất ở đâu đó tuy nhiên thì không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng mua không phải là cổ phiếu nào chúng ta cũng nắm giữ bởi vì cái việc mà các bạn mua nhiều cổ phiếu đặc biệt là các nhóm cổ phiếu bất động sản do ai nói trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã gì ạ trả giá rất là đắt chúng ta biết rằng là vì chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu bất động sản nó sẽ tăng mãi mãi nhưng thực tế thì xét về chu kỳ của nó thì nó đã có rất nhiều chu kỳ tăng chu kỳ giảm và liên tục các chu kỳ tăng chu kỳ giảm trong suốt suốt nhiều năm vừa qua đây là kiểu đồ chứng khoán của các chu kỳ và chúng ta biết rằng là khi mà các chu kỳ cổ phiếu tăng trong suốt nhiều năm vừa qua thì mỗi một chu kỳ nó lại giảm rất là sâu mỗi một chu kỳ giảm rất sâu mà chúng ta cứ mua trong chu kỳ giảm là chúng ta phải trả giá rất là đắt thế thì câu chuyện của ngày hôm nay đó là gì ạ việc phép tăng lãi suất mà thị trường chứng khoán Việt Nam đi lên đây là nó làm cho gì ạ làm cho cái tâm lý nhà đầu tư rất là gì ạ khi mà chúng ta đang nghĩ là thị trường hôm nay sẽ giảm mạnh và việc thị trường tăng mạnh vào buổi sáng ngày hôm nay nó khiến cho chúng ta gì ạ cảm giác gì ạ bị bỏ rơi bao nhiêu chị em có cái cảm giác này ạ khi mà thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta thấy rằng là gì ạ đưa ra lãi suất tăng phép tăng thì thị trường chứng khoán tăng mạnh và chúng ta cảm giác mình bị bỏ rơi chính cái cảm giác này bỏ rơi nên thường sau một thời gian ban đầu chúng ta e ngại thì chúng ta có xu hướng mua lại đúng không đặc biệt là chúng ta có thể vào một giúp nào đó group nó chúng ta nghe và họ sẽ nói là đây là cơ hội trời cho của chúng ta nên chúng ta đã mua vào và đây chính là lý do chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều nạn nhân tiếp theo phải trả giá rất đắt trong cái trò chơi mà không biết là thị trường tiếp tục tăng tăng khối lượng ở VN30 đang 70 triệu khối lượng của VN Index đang gì ạ 236 triệu vậy tăng rất là mạnh đây ạ à. nếu nhìn về tốc độ mạnh nhưng ở đây cho có 1,4 phần đây ạ à. ở đây có 1,5 thôi ạ à. vậy quá trình tăng như này thì không đây không phải là cái tín hiệu tích cực để anh em vào tham gia vùng này và chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một vài cổ phiếu đang yếu hơn thị trường nếu thị trường tăng mà cổ phiếu chúng ta đang tăng yếu hơn thì cái việc mà thoát ra khỏi thời điểm này đó là cơ hội cuối cùng còn một vài cổ phiếu đang ở trong ngành dầu khí hay là một vài cổ phiếu đang dự phòng riêng ri là cổ phiếu dự phòng nhé à, nt2 là dự phòng cần thời gian tái tích lũy để chúng ta sẽ tiếp tục mua vào trong nhịp sau còn tái tích lũy có thể nó kéo, kéo dài thường thì 3 tuần 5 tuần thậm chí là những cổ phiếu blue chip nó diễn ra trong 9 tuần thế vậy 3 tuần 5 tuần chúng ta đợi được hay không có một số cổ phiếu thì nếu nền ngắn thì nó sẽ tích lũy trong từ 9 đến 15 phiên à, 9 đến 15 phiên thì nó cũng tầm khoảng nó hơn 3 tuần hơn từ 2 đến 3 tuần một chút nên ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp thị trường đang đi xuống mà nó hồi thì không phải là chúng ta có thể tham gia vào ngay mà chúng ta cần phải xem là cổ phiếu nào đang được thị trường có dòng tiền lớn tham gia vào cổ phiếu nào đang gì ạ có gì ạ cái yếu tố mạnh hơn thị trường cổ phiếu nào đang gì ạ được quá trình tích lũy khi mà thị trường giảm và đặc biệt là thời điểm nào chúng ta có thể mua vào ngược lại những cổ phiếu yếu hơn thị trường là những cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra bởi vì khi mà thị trường giảm các cổ phiếu chúng ta sẽ giảm sâu nhất những cổ phiếu đó sẽ bị ảnh hưởng bởi diện lắp lạm phát ảnh hưởng bởi diện giá nhiên liệu đầu vào và đặc biệt là để ảnh hưởng của xu hướng xu hướng cổ phiếu xu hướng về là sử giá thép đang giảm rất mạnh thì việc mà cổ phiếu thép mà tăng trong thời gian tới nó chỉ mang tính chất sóng hồi thôi ạ hoặc là giá cổ phiếu bất động sản đang có xu hướng giảm nên việc mà giá bất động sản đang xuống giảm trái phiếu thì à, doanh nghiệp phát hành ra tới đây phải đáo hạn với số lượng lớn thì cái việc mà khi mà đáo hạn mà nhà nước không cho vay ngân hàng nhà nước ngân ngân hàng thương mại không cho vay thì bắt buộc họ phải bán tài sản khi họ bán tài sản thì giá bất động sản lại tiếp tục giảm khi họ không bán được tài sản thì họ phải bán cổ phiếu nên giá cổ phiếu lại tiếp tục giảm và đó chính là câu chuyện của chúng ta nên ở đây chúng ta thấy là mọi thứ anh chị em đầu tư anh chị em cần phải hiểu rõ là nguyên nhân đó là lý do tại sao cổ phiếu giảm lý do cổ phiếu tại sao lại không lên được nên cái từ why là quan trọng nhất vậy đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta cứ mua vào để chúng ta nghĩ rằng thị trường đi lên mà chúng ta cần phải hiểu rõ là lý do tại sao cổ phiếu chúng ta sẽ lên được trong thời gian tới lý do cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra trong thời gian tới và lý do tại sao chúng ta cần phải đứng ngoài và hiện tại Dũng đang đứng ngoài anh chị em nhé hiện tại Dũng đang đứng ngoài không tham gia bất cứ gì cả nên đây là cái quan điểm cá nhân của Dũng nên chính vì vậy à, các bạn có thể nghe các bạn không nghe cái điều đấy là điều quyết định của bạn nhưng khi mà thị trường có những cái tạo đáy hoặc là tạo ra sóng mới thì Dũng lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta về những cơ hội trong thời gian tới để các bạn đặc biệt là các nhà bạn đầu tư trong thời gian vừa qua có những quyết định sáng suốt hiểu rõ rằng là tại sao thị trường đi xuống như này Dũng vẫn có thể kiếm được 50 100 thậm chí nhiều hơn một trăm một năm đó là cái câu chuyện rất tuyệt vời nếu các bạn hiểu rõ được nguyên lý hoạt động và cách Dũng giao dịch trên thị trường chứng khoán đây là video thực chiến nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là Dũng mua Dũng nói là mua tham gia là nói tham gia bán là bán nhưng có thể không phải ai cũng gì ạ ai cũng phải hiểu điều này nên mong rằng các bạn hãy theo dõi hết video và tiếp tục theo dõi video tiếp theo những video khác video tối hôm qua là những video rất quan trọng để các bạn có thể học được những bài học tuyệt vời trong những video của Dũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định sáng suốt trong quá trình đầu tư nếu các bạn nào quan tâm đến gì ạ à, quan tâm đến chương trình bí mật đầu tư chứng khoán có thể diễn ra trong tuần sau hoặc tuần sau nữa cũng không biết chính xác ngày nào nhưng đây chương trình hoàn toàn miễn phí để giúp cho bạn có cái tư duy đúng hiểu rõ được thị trường vận động như nào nắm rõ được các quy luật vận động cũng như là kiểm soát được tâm lý của mình tốt hơn hiểu rõ tiền nó đến từ đâu và đặc biệt là chúng ta sẽ có cách để đầu tư bình an hơn vui vẻ hơn và có được nhiều tiền hơn thì đấy là cái chương trình Dũng muốn dành cho quý vị các bạn mong rằng là sẽ được hẹn gặp lại các bạn trong cái group kín của Dũng trong uh, thời gian tới thì cái đường link có thể trong ngày mai hôm nay thì chỉ như chưa có đường link nhưng bắt đầu từ ngày mai hoặc ngày kia thì đó sẽ có đường link để các bạn có thể roi à, vào thì các bạn có sẽ được gặp và anh chúng ta sẽ gì ạ thảo luận nhau nói chuyện nhau và à, đưa ra những quyết định đầu tư cũng như là hiểu rõ thị trường vận động như thế nào xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn thành công và nếu các bạn nào lần đầu tiên đăng ký kênh của Dũng hoặc là đã theo dõi kênh của Dũng mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký về phần ở bên dưới phần này đăng ký bên dưới và nhớ bấm chuông bởi vì Dũng sẽ tiếp tục phát những video tuyệt vời để giúp cho các bạn hiểu rõ sự vận động của thị trường và đây là những video thực chiến thực chiến là gì những cái gì bạn quan sát bạn đo lường đo lường được cảm nhận được thấy được và khi chúng ta đo lường được thì chúng ta mới thành công được còn những cái gì chung chung nó sẽ không có kết quả ở thời điểm này thì chúng ta đang quan sát thị trường đang có một vài cổ phiếu mạnh hơn tuy nhiên thì chúng ta sẽ gì ạ? cần cần gì ạ? cần một vài những cái thời gian để củng cố cái niềm tin là những cổ phiếu mạnh thì nó tiếp tục tăng rất là mạnh còn những cổ phiếu yếu nó tiếp tục tăng giảm rất là sâu nên chúng ta chỉ đầu tư theo dòng tiền chứ không đầu tư theo cổ phiếu chúng ta thích à, xin cảm, cảm ơn quý vị các bạn và chúc các bạn có một bữa trưa ngon miệng hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn